Theo quan niệm của mọi người, liệu Việt Nam có được gọi là quốc gia siêu cường quốc số 1 về sức mạnh quân sự hay không? Với cá nhân tôi, thì Việt Nam chính là số 1 thế giới về sức mạnh quân sự, là siêu cường của thế giới. Không phải tự nhiên mà bản thân tôi tự đánh giá sức mạnh quân sự Việt Nam là số 1 đâu nhé. Mọi người có thể đưa ra nhận định và đánh giá mang tính chủ quan của bản thân cũng như sự tin tưởng vào sức mạnh của mỗi quốc gia, đặc biệt là quốc gia, là tổ quốc, là quê hương mình. Vì sao tôi đánh giá Việt Nam là quốc gia có sức mạnh quân sự số 1, là cường quốc quân sự là bởi chúng ta hãy nhìn vào thực tế lịch sử và tương lai để khẳng định điều đó. Thứ nhất khi nói về lịch sử, dân tộc ta chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào, dù đó là những tên đế quốc phong kiến hùng mạnh nhất như đế quốc siêu cường Nguyên Mông, võ ngựa Nguyên Mông đã chinh chiến và thống trị rộng khắp thế giới, từ châu Á, châu Phi cho đến châu Âu và trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh nhất của nhân loại. Nhưng khi quân Nguyên Mông đến xâm lược Việt Nam chúng đã phải nếm trải ba lần thất bại thảm hại và nhục nhã. Rồi đến thời Pháp, lúc bấy giờ Pháp cũng là một cường quốc hung tợn, giàu mạnh, chinh chiến và thống trị khắp thế giới. Nhưng rồi chúng cũng phải nhận một thất bại ê chề và nhục nhã tại Việt Nam, một thất bại thảm hại mở đầu cho chuỗi mắt xích trong việc thống trị và nô dịch thế giới của Pháp. Và điều đặc biệt để chứng minh cho một lần nữa lời nói của tôi, Việt Nam chính là số 1, là cường quốc về sức mạnh quân sự, đó chính là việc Việt Nam chúng ta đã đánh bại bọn xâm lược đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai. Để chứng minh điều đó, chúng ta biết rằng Mỹ thời bấy giờ là quốc gia giàu có nhất, là siêu cường về sức mạnh quân sự của thế giới, nhưng mọi người đã thấy sự thất bại vô cùng thảm hại và đau đớn tại chiến trường Việt Nam của đế quốc Mỹ như thế nào rồi. Hầu như lúc đó Mỹ đã huy động tổng lực về sức mạnh vốn có của mình, chúng hô hào, vỗ ngực, một mực khẳng định hòng đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, biến Việt Nam thành đống cho tàn, vân vân. Và để thực hiện mưa đồ đó, chúng đã sử dụng những vũ khí, phương tiện, khí tài hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ như xe tăng, pháo, tên lửa và đặc biệt là pháo đài bay B-52, siêu tàn hình f 111 vân vân và vân vân, cùng với sức mạnh đồng tiền đô la. Nhưng kết quả như chúng ta đã biết và cả thế giới đã thấy, thì việc chúng ta đánh bại lần lượt những tên đế quốc giàu mạnh, hung tợn và tàn bạo nhất thế giới, thì việc Việt Nam là cường quốc, có sức mạnh quân sự hùng cường nhất thế giới quả là không hoa. Mặt khác, để khẳng định lại điều đó một lần nữa, chúng ta hãy nghĩ sức mạnh quân sự được tập hợp nhiều tiêu chí, bao gồm lực lượng bộ binh, đến khí tài, quân trang quân dụng cho đến hậu cần vân vân. Nhưng trong đó tiêu chí quan trọng và đóng vai trò quyết định, ai là người chiến thắng trên chiến trường thì tiêu chí đó chính là tinh thần, là ý chí chiến đấu, luôn nêu cao khẩu hiệu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Về điều này thì chắc hẳn phải là Việt Nam là số 1 và một tiêu chí nữa đó là về mặt hậu cần thì chẳng một quốc gia nào có thể sánh bằng Việt Nam chúng ta huy động cả sức mạnh toàn dân, nhà nhà, người người, thanh niên, cho đến trung niên, người già cho đến trẻ em, ai cũng là chiến sĩ, là pháo đài, là mặt trận. Điều đó đã thể hiện trong thực tế và được chứng minh hùng hồn nhất như em bé liên lạc, chị Sáu, cho đến mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả những yếu tố trên, một lần nữa tôi khẳng định Việt Nam là cường quốc số một về sức mạnh quân sự của thế giới. Vậy theo quan điểm của mọi người thì sao? Có đồng tình với quan điểm của bản thân tôi không?